so ke lu rong u lo no sa chi so nu no yu a tao xin dai hai chi tao i lo qua mùa bông cho lu xua qua chi sa u nên nhỏ nhỏ chỉ mùa con cu chỉ múa cô cô nhỏ cô đu qua tờ trong đu hà chia có cho kiến cho thâu trâu cho kế pha lo chỉ bỏ con nhỏ trâu tha châu tư tia nó ư chỉ tao còn ý nay sao trên trái màn chỉ có mò tua có thể mà sao bia thia có thia cũng cho cho có đảm bảo lý cha lòng xiang nhỏ ư chi tao xin chín thì xia tuôn cho yo chi mù thảo thiên về nụ mùa yên thì xì thành như gió kê mó kê chi con trong nụ có chúa yo chia nó ư chỉ tao còn yên nay sao chàng trai mình chỉ có mò tua có tên mà giàu biết kia có kia của nó do có tam bảo lý cha xiang